tiến dũng anh Dũng sang ngang wow vào rồi vào rồi vâng một không cho việt nam sự tăng tốc ở cuối hiệp vụ thứ nhất là cánh cơ sở để cho park hang seo quyết định tiếp tục tạo bóng trái bóng từ biển dưới của huấn việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Chúng ta cùng xem lại vùng chuyền này. Vâng, bộ đôi trung vệ anh Tùng ạ. Chúng ta đã nói về việc bộ đôi trung vệ có sai sở trọng và đôi khi bóng bóng cho nào không tốt. Một pha phản kích rất nhanh từ sân nhà. Hàng thủ Syria đã lúng túng. Vâng, và Văn Toàn, cầu thủ